Everybody put your hands in the air. <laughs> Giật tên thì nó mới bay, phải giật liên tục đấy Giật nào, giật, giật luôn Giật, giật, tay giật, giật kia ra bắt diều đi Min Bắt đi bắt đi nhảy bắt bắt bắt <laughs> cái gì nhảy dây á đang thả diều vậy nhảy dây ơi rơi rồi